quý thầy cô giáo chúng con cung kính nghe rằng cây có cội nước có nguồn làm người phải nhớ ghi luôn điều này công cha nghĩa mẹ ân thầy tri ân báo đáp lời này chớ quên với tinh thần tôn sư trọng đạo uống nước nhớ nguồn hôm nay nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 toàn thể ni sinh chùa Hương Thiền chúng con long trọng tổ chức buổi lễ tri ân đến với các bậc chư tôn hòa thượng lãnh đạo trong giáo hội ban giám hiệu chư tôn đức giáo thọ sư và quý thầy cô giáo những người đã ôm mầm tri thức chấp cánh ước mơ cho tất cả ni sinh chúng con để chúng con có đầy đủ tư lương trên bước đường tu học tìm về bến giác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 chư tôn đức trong ban giảng huấn cùng quý thầy cô giáo hôm nay toàn thể ni sinh chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch Kính bạch quý ngài Với tinh thần tôn sư trọng đạo Uống nước nhớ nguồn Hôm nay nhân ngày lễ truyền thống nhà giáo Việt Nam Lại trở về trên khắp mọi miền đất nước Toàn thể ni sinh trường trung cấp Phật học Đồng Tháp Cơ sở hai Chùa Hưng Thiền chúng con Hân hoan tổ chức buổi lễ chi ăn Đến chư tôn trưởng lão hòa thượng Chư tôn đức trong ban giám hiệu trường trung cấp Chư tôn đức trong ban giảng huấn cùng quý thầy cô giáo. Và giờ này, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con đê đầu cung thỉnh quý Ngài, quan lâm lễ đường để chứng minh buổi lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. trên quý ngài đã từ bi hứa khả cho rồi giờ đây chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức giáo thọ sư quý thầy cô giáo đã từ bi hứa khả quan lâm cho rồi xin ban chuông cổ chuyện trội ba hồi chuông trống bát nhà để cung ninh chư tôn đức quan lâm đạo tràng Xin mời toàn thể đạo tràng đồng xưng niệm danh hiệu Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát để cung ninh chư tôn đức Quang lâm Nam mô Đại bàn chứng minh cao nhất Chúng con xin đây đầu cung thịnh trưởng lão hòa thượng Chứng minh đạo sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Hòa thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Và hòa thượng tôn sư của chúng con Viện chủ chùa Hưng Thiền An Tọa Nơi bài bàn chứng minh thứ hai Chúng con xin đây đầu cung thịnh Chư Tôn Đức trong ban giám hiệu Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Giáo Thọ Sư Đồng An Tọa Nơi dạy bàn chứng minh hai đơn Chúng con xin cung thịnh quý Thầy Cô Giáo Giảng dạy các bộ môn ngoại liệu tại chỗ thiền Đồng An Tọa Kính ngược phái vật toàn thể quý chư tôn thiền đức hàng năm cứ mỗi độ heo mới về với một chút hanh rau xe lạnh tia nắng vàng của mình trong những chiếc lá khô tháng 11 về với bao thương nhớ bao nỗi niềm hồi hồi sau xiến có những người mái tóc đã bạc theo năm tháng vẫn trọn một tấm lòng kính yêu thầy cô giáo năm xưa vẫn nhớ về bài học đầu tiên và chúng tôi là những người xuất cha trẻ ngày đầu tiên chập chững bước vào cửa nào chúng con cảm thấy mình như những con chim bé nhỏ trước dòng đời với vô vàn những điều tham lam sân giận và ngu si những ham muốn dục vọng cứ cuốn trôi chúng con đi mãi mai thai vẫn còn có những bậc thầy hướng đạo bên cạnh để dìu dắt chúng con trên lộ trình giác ngộ giải thoát chúng con vô vàn tu quý Ngài. Cuộc đời quý Ngài đã gắn liền với sự nghiệp đào tạo tân tài và công tác giáo hội. Vì đạo Pháp, vì nhân loại, vì chúng sanh, phải trải qua bao nỗi khó khăn, gian lao, thử thách, vẫn giữ gìn và đem ánh sáng Phật Pháp đến cho đời. Tháng năm thấm thốt tuổi già, mái đầu điểm trắng xưa qua đổi màu, cũng vì thế hệ mai sau Truyền năng tục diện chẳng ra tốt lòng Vai trò đưa khách xa xông Lánh đò một bóng không mong đáp đền Bức tranh ai khéo tả nên Cũng không vẽ hết công ơn quý ngài Vâng, quả thật đúng như vậy Cho dù chúng con có dùng bao nhiêu hình ảnh Bao nhiêu ngôn từ đi nữa Cũng không sao tả hết công ơn của quý ngài cả cuộc đời của quý ngài thể hiện trọn vẹn giáo pháp diệu màu của đức thế tôn bằng những kinh nghiệm thực chứng của mình quý ngài đã truyền trao cho chúng con trọn vẹn kho tàng pháp bảo của như lai tuy vậy ngài dạy giáo pháp không nằm trên những trang sách vở chữ nghĩa mà giáo pháp nằm ở ngay trong đừng mãi chạy theo dòng danh lời hãy nhớ đến vô thường khổ không vô ngã mà xuống tỉnh thức giá trị cuộc sống không ở thành công hay thất bại mà giá trị ở chỗ đến đây chỉ một việc soi chiếu nội thông xem lại lòng mình là chánh hay không chánh khi tâm định tịnh trong lòng sáng suốt thì thấu suốt tất cả ánh sáng trí tuệ lời dạy của quý người soi sáng cho chúng con trên lộ trình tìm về bến giác thầy là ánh sáng gần chân tọa soi bước hành nhân rõ lối về thầy là dòng suối tàu khơi mát khơi nguồn giải thoát vội trần tâm. thay mặt ban tổ chức chúng con xin phép thông qua chương trình buổi lễ gồm các nội dung chính niệm Phật cầu gia hộ Thứ ba, tuyên bố lý do Thứ tư, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự Thứ năm, diễn văn khai mạc buổi lễ tri ân Thứ sáu, tiểu phẩm kịch không lời Thứ bảy, bài về chúc mừng Thứ tám, lời cảm niệm tri ân của ni sinh Thứ chín, đạo từ của chư tôn hòa thượng Chư tôn đức giáo võ sư giàu lý thầy cô giáo Thứ 10 lễ dân trà nhờ phỏng vật cúng dường 11 lễ cắt bánh kem chúc mừng 12 chương trình xem báo dành cho hy sinh Thứ tư 13 lời cảm tạ của ban tổ chức và hồi hướng bế mạc Tôn Thiền Đức Kính thưa quý thầy cô giáo và toàn thể quý hy sinh thân mến Trong buổi lễ hôm nay chúng con cung kính giới thiệu Đạo tràng giới thiệu quý giới thiệu với sự hiện diện quan tâm của Hòa Thượng Trưởng Ban, Đạo Hiệu Thượng Chương mã Minh, Quỹ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Chúng con xin được cung kính giới thiệu với sự hiện diện quan tâm của Hòa Thượng Tâm Sư của chúng con, Đạo Hiệu Thượng Quốc Hạ Đức, chứng minh đạo sư ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cao Lãnh biển quang Phật tỉnh Đồng Tháp cô giáo đã giảng dạy các bộ môn ngoại điểm cho chúng con và giờ này xin cô thịnh xin cô thích nữ liên ngộ là lớp trưởng lớp ni cơ sở hai chùa hương Tiền khóa tám thay lời cho toàn thể ni sinh tiên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ xin trân trọng kính mời Thượng Kiến Minh Kính Bạch Chư Tôn Đức trong ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp Kiến Minh Kính Bạch Chư Thượng tọa Đại Đức Văn Ni Giám Thọ Sư Tôn Kính Kính thưa Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kỹ thuật hướng nghiệp huyện Cao Lãnh Cùng quý thầy cô giáo Kính thưa toàn thể quý hy sinh thân mến Tháng 11 ngày 17 Đón chư tôn hy sinh thảy vui mừng niệm ơn thầy ngày chập chững tạo hành trang con đứng vững hôm nay và lời đầu tiên cho phép con được thay mặt ban tổ chức chương trình lễ kỷ niệm hiến chương nhà giáo Việt Nam 2019 xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ vấn vâng an sức khỏe và cảm tạ tri ân quý ngài đã từ bi thương tượng thuận theo lời thỉnh cầu của chúng con mà những chút thời gian quý báu Thăng Lâm về đây để chứng minh cho buổi lễ Dẫu biết rằng ngôn ngữ không phải là thực thể Hình thức chẳng thể dễ diễn đạt hết nội dung Song vạn vật có tướng đều từ tâm sinh Nay tất cả chúng con với tấm lòng tri ân tôn kính đối với các bậc ân sư nhân ngày hiến chương nhà giáo tập thể hy sinh chúng con đồng tâm nhất ý tổ chức buổi lễ tri ân này xin chư tôn đức thì từ chứng minh cho và trong giây phút thấm động tình thầy trò thiên niên cao quý chúng con xin mạng phép thay lời cho ban tổ chức cùng toàn thể ni sinh tuyên bố khai mạc chương trình lễ kỷ niệm hiến chương nhà giáo Việt Nam 2019 với chủ đề tình thầy ngày hôm nay. Trước sau xin gieo trọn tấm lòng cảm niệm tri ân kính nguyện mười phương chư Phật hàng gia hộ cho chư tôn trưởng lão hòa thượng chư công đức trong ban nhãn hiệu chư thượng tòa đại đức tăng ni giáo thọ sư được dồi dào sức khỏe tề đang thường chiếu để chèo lái con thuyền nhãn pháp đưa chúng con và chúng sanh từ bờ mê sang đến cùng quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong sự nghiệp chồng người, xứng đáng là người kỹ sư tâm hồn cao quý. Xin kính chúc Ngày Nhà giáo Việt Nam luôn mang đậm ý nghĩa và nền giáo dục sẽ đúc kết nên những bậc hiện tài làm nguyên khí của quốc gia hữu ích cho xã hội. Cuối lời, xin kính buổi đầu xuất gia chúng ta đã giọng mạnh phát ra ngõ hầu đền đáp phần nào những thân ăn con nương tự Phật bậc đại trí tuệ học tập điều hay mỗi ngày tốt đẹp con nương tựa pháp con đường bát chánh soi sáng cuộc đời xa xôi nẻo ác con nương tựa tăng thầy lành cao quý nâng đỡ bước đi trên đường thiện mỹ được sự chỉ giáo của Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho phép chùa chúng con mở trường trung cấp Phật học. Đây là dấu ấn thời gian vô cùng quan trọng và hân hoan đối với toàn thể ni sinh chúng con. Ngày đầu tiên bước vào lớp học, chúng con còn bỡ ngỡ biết bao điều Sư phụ chúng con chu đáo sắm sửa Đầy đủ từng cây viết thước kệ Từng quyển vở cho mỗi ni sinh để chúng con Không phải sợ thiếu thốn vật dụng học tập sư phụ trợ duyên cho mà chúng con còn được sư ông luôn ủng hộ tinh thần khuyến khích học tập mỗi buổi sáng đầu giờ sinh hoạt ông đều lên lớp sớm xem là các con lên đầy đủ hay chưa nếu thấy lớp còn vắng ông cầm micro kêu gọi các con ơi Nhanh chóng vào lớp học Giáo thọ sư sắp đến rồi Chàng đổi ơi Có lần kiếm 5 phút nữa là đúng 7 giờ Ông gọi lớp trưởng và nói Con con Con đi lấy khay lễ cho ông đi con Lớp trưởng hỏi Ông lấy đáy khay lễ chi vậy ông Ông nói Ông bưng khai lễ để thỉnh đi xin lên lớp học cho đủ Lớp trưởng chúng con cũng hết sức bao che nhanh nhẹn đáp Ông ơi, ông đợi con đi lấy cây lễ cho ông Ông ở đây đừng đi đâu khen ông Lớp trưởng chạy thẳng một mạch lên lầu la lớn Huynh đệ ơi, nhanh lên lớp học Sư ông bưng cây lễ kìa, nhanh lên huynh đệ ơi Những ni sinh còn sót lề mề Tức tóc giọt lệ lề đi ngõ sao vào lớp ngay buông bỏ hết tất cả bởi nghe sư ông bưng khai lễ là sợ sư ông đánh lễ. Lớp trưởng đem khai lễ lên cho sư ông và nói Ông ơi, huynh đệ lên đủ rồi, ông đừng đi kiếm nữa nha ông Sư ông nhẹ nhàng bước vào lớp cầm micro lên Ông ôm tồn can dặn chúng con Các con, quý ngài thương mình, cho mình mở lớp học Quý giáo thọ đường xá xa xôi đến đây truyền đạt kiến thức cho mình Mình phải quý trọng cái ân đấy mà đến lớp trước Nghiêm túc đợi giáo thọ, nghe không? Các con cố gắng học nghe Ông mỉm cười và nói Thôi, các con, ông lên chánh điện tu nghe Ngày đầu tiên với bộ môn Hán Văn thật sự rất bế mẹ đối với chúng con Cứ ngỡ như mình bắt đầu học lại lớp 1 Với bạn chữ cái 214 bộ chữ Hán Bên cạnh ấy, Thầy còn cho chúng con tập làm quen chữ Hán qua Tam Tự Kinh Thầy đọc một câu Chúng con đọc một câu Nhưng y sơ Tánh bản thiện Tánh tương cộng Tập tương điển Cậu gốc giáo Tính nải thiên Hình này khiến chúng con nhớ lại lúc còn nhỏ của những ngày tập đọc mới cấp sách đến trường không gian bao la ấm áp tình thầy trò Thầy biết đây là môn học khó tiếp thu vì ngữ nghị đa dạng và phong phú Những đường nét ngang dọc, xiên sộ, mén và vô số các quy tắc Nên thầy đã nghĩ ra nhiều phương pháp và cách thức để giúp chúng con dễ dàng tiếp thu và thích thú học hỏi. Thầy cho chúng con học theo nhóm, tự dịch bài thầy đưa ra, xong mỗi nhóm cử người ra đóng lại vở kịch, mang nội dung bài vừa dịch xong để nhớ bài cho lâu. Không chỉ chừng ấy không thôi Mà cách trả bài của Thầy không kém hồi hộp Làm cho chúng con không thể nào có sự chuẩn bị trước được Thầy kêu hai người lên bảng tự trả bài cho nhau Bên trái đọc tiếng Việt Bên phải viết chữ Hán Xong đảo ngược lại cũng chưa xong đâu Càng hấp dẫn hơn nữa là thầy kêu hai vị trên bảng quay xuống Chọn ai thì người đó lên thay thế chỗ của mình Trả bài cứ tiếp tục luân phiên từng cặp như vậy lên trả bài Và rồi tiết học trôi qua Đến ngày kiểm tra Thầy cho chúng con viết lại chữ Hán và nghĩa Việt của 214 bộ. Lớp học tuy đông nhưng trình độ không ai giống ai Có vị đã hoàn thành chứng chỉ phổ thông Có vị đang còn phải hoàn thành lớp bổ túc nên cũng hơi khó khăn trong những vị thuộc một lần 214 bộ chữ Hán để làm hết bài kiểm tra. Cầm bài lên, thầy lắc đầu. Lớp mình làm thầy thất vọng quá. Thầy ơi, thật sự chúng con không muốn làm thầy thất vọng và cũng không muốn sư ông, sư phụ phải nhọc tâm chỉ vì chúng con muốn đem lại tất cả sự tốt nhất để dâng lên cúng dường quỷ ngài để nhận được sự hài lòng và nụ cười hoan hỷ của quý ngài khi thấy chúng con chăm ngoan học giỏi nhưng vì một chút yếu kém của chúng con đã làm cho quý ngài phải bận lòng kể từ ngày hôm ấy sau thời tịnh độ mỗi buổi tối Sư ông chúng con phụ đạo thêm môn hán văn cho ni sinh Mặc dù sức khỏe của ông không tốt cho lắm Ông vẫn dính chút thời gian để dạy kèm cho chúng con Cùng sự nỗ lực phấn đấu huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau và chúng con đã biết rành rọt chữ hán không được như lúc ban đầu nữa nếu những điều bỡ ngỡ mới mẻ đều dành cho bộ môn hán văn thì đổi ngược lại đó là những điều gần gũi nhất mà chúng con hàng ngày học tập với kinh điển đó là môn kinh trường bộ do thượng tọa thích minh thuần đảm trách giảng dạy cho lớp chúng con có thể gọi đây là môn học của giờ cao điểm 1 giờ 15 cái thời gian đang vào giấc ngủ sâu nhất của buổi trưa mà nghe tiếng chuông vào lớp là phải tức tốc bật dậy y phục chỉnh tề vào vị trí bàn học Tiết học bắt đầu là đôi mắt của chúng con từng chút liêm diêm dần như đèn dầu heo hắt. Bởi lời giảng của Thầy nhẹ nhàng và ấm áp, men theo âm hưởng rất ư lời vàng của Đức Thế Tôn. Trong một lần, Thầy lấy ví dụ Đức Thế Tôn đối với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo thế này, này các tỳ kheo thế kia, này các tỳ kheo, vân vân và vân vân thì người thầy cũng vậy căn dặn đệ tử trước lúc đi xa này con rồi lại này con câu chuyện của thầy còn đen chưa dứt thì bên dưới đã có người gật gù tâm đắc người bạn bên cạnh sợ thầy buồn mới khều nhẹ huynh đệ mình và thì thầm bên tai huynh ơi ráng lên ráng lấy tay căng hai con mắt ra cho nó tỉnh Năm thầy chạy xe máy ngồi nắng suốt mấy tiếng đồng hồ Đến để dạy cho mình Mình phải biết trọng ơn này Mà ráng tỉnh táo tiếp thu bài Ráng lên nhau huynh Nhờ có sự tương trợ huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau Động viên kích lệ cho nhau Mà lớp chúng con đã từng bước tiến bộ đẩy lùi nạn ngủ gục Thầy ơi, dẫu mai này chúng con có dấn thân phụng sự đạo Pháp tiếp nối con đường chư Phật tổ thì chúng con sẽ mãi không quên những tháng ngày được ngồi trên chiếc ghế, được nghe những lời giảng mộc mạc giảng dị mà thấm nhuần mưa pháp như thế này đâu thầy ơi. Mặt trời dần dần đỏ rực về phía tây thì tiết học cũng kết thúc và bình minh bắt đầu ló dạng tiếp nối một ngày mới chúng cô lại được gặp gỡ Đại Đức Thích Lệ Nhật trong môn lịch sử Phật giáo. Điều bắt gặp đầu tiên khi thầy bước vào lớp là nụ cười hoan hỷ mở màn không khí sôi động bằng lời chào dí dỏm trước khi niệm Phật gia hộ. Môn lịch sử có phần hơi khô khan và một khối ngày tháng năm Nhưng với sự nhiệt tâm giảng dạy của Thầy cùng những dữ liệu lịch sử Phật giáo nước nhà, nước bạn đã được thầy sưu tầm khá phong phú. Bên cạnh đó, vừa là vị giảng sư, vừa là trưởng ban thông tin nên thầy đã cung cấp cho chúng con rất nhiều tin tức sự kiện liên quan đến Phật giáo xưa và nay. Đầu giờ thì giả đem nước vào cho thầy kèm theo chai nước khoáng có tơ nhãn hiệu Vĩnh Hảo để xua tan đi sự khô khan men tiếng cười trống lại nạn buồn ngủ thầy hỏi lớp mình có ai biết nước suối vĩnh hảo bắt nguồn từ đâu không cả lớp lắc đầu dạ không thầy liền kể cho chúng con câu chuyện về hai vị thầy là vĩnh tứ và vĩnh hảo cùng tu một chùa câu chuyện khá thu hút và hấp dẫn qua lời kể của thầy mọi ánh mắt đều đổ xô vào thầy lắng nghe tình tiết và kết thúc câu chuyện như thế nào thì cuối cùng thầy Bỉnh Hảo bị thầy Bỉnh Tướng hại chết bên dòng suối. Sao người dân vô tình lấy nước suối nơi đó uống, thấy những căn bệnh trên thân thể được khỏi. Thế là nhờ nước suối ấy mà có tên nước suối Bỉnh Hảo ngày nay và đang được bán trên thị trường. Cả lớp nghe xong câu chuyện ai cũng bất ngờ té ra là như vậy và chỉ biết ôm bụng cười. Thế là nãy giờ thầy đen trở thành nhà quảng cáo nước suối cho công ty Vĩnh Hảo. Với năng khiếu kể chuyện và sự vui tính nơi thầy đã sản xuất ra nhiều câu chuyện kết thúc trong sự hài hước bổ sung cho nền kiến thức Phật học lẫn đời sống thường ngày. Cảm ơn Thầy đã cho chúng con niềm hăng say trong học tập và những tiếng cười trỏng lại bọn giặc ngủ cứng cỏi kia. Thầy ơi, nếu lớp học chúng con ngày nào cũng được nghe thầy kể chuyện, thì con tin chắc rằng sẽ không bao giờ vắng bóng tiếng cười rộn rã nhưng lại ấm áp tình thầy trò. Cảm ơn quý giáo thọ cả trong đạo lẫn quý thầy cô đang biệt mài bên trang giáo án đã không quản ngại ngày tháng nắng mưa giải dầu vẫn hàng đến lớp để truyền trao kiến thức cho chúng con trọn nghị ân thâm nét sử vàng bút hoa tô thắm rạng nghìn trang dù có diễn đạt muôn ngàn lời hoa mỹ cũng không ngôn từ nào có thể diễn đạt hết ân của vĩ ngài một lòng chỉ thành kính dâng lên những đó quan tâm tươi thắm để bày tỏ niềm tri ân tôn kính xin dân đó tâm hoa thanh tịnh hướng về thầy thành kính tri ân những người lãnh đạo tinh thần chèo đò đưa nước hành dẫn qua bờ ngày truyền thống hiến chương nhà giáo nhắc nhở người thầm lặng lái đò sẽ sông tri thức nhớ cho đời này ngành giáo dục bậc thầy cao quý cả cuộc đời tâm trí truyền trao bản đen phấn trắng ấm hao điểm tô nét đẹp sắc màu thể gian lễ tri ân đạo tràng tổ chức con thầy cô tận lực bao năm đi sinh cả đồng tâm tỏ lòng tưởng nhớ ơn thân của người ôi không ơn thầy cụ thể núi non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 bài về chúc tụng tỏ bài tri ân tiếp theo chương trình là những câu về vui tươi đầy ý nghĩa cảm nhận về công ơn dạy dỗ của quý thầy cô giáo cũng như để khắc ghi lại những hình ảnh những kỷ niệm khó quên mà quý thầy cô giáo đã dành cho chúng con trong suốt hai năm học vừa qua do Giê-xu tự sáng tác chúng con xin thành kính cúng dường ngưỡng môn trên quý ngài từ bi chứng minh cho chúng con và giờ này xin trân trọng kính mời nhóm về chùa Hương Thiền Thành kính dâng lên chư tôn thiền đức và toàn thể đại chúng Bài về, tiết mục về, xin được phép bắt đầu Nghe vẽ, nghe về động đâu này yêu khó quá nhưng mà nhưng mà qua lời giảng dạy giảng giải của thầy chúng con giờ đây đều đã thấm nhuần thượng tọa minh ngữ pháp câu văn làm không nhớ cô giáo cũng những bậc thầy cả kính dâng lên lời tri ân cảm niệm chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của hy sinh chúng con và giờ này xin mời toàn thể đại chúng khởi thân trang nghiêm xin trân trọng kính mời hy sinh thích nữ huyền vân thay mặt cho toàn thể hy sinh lớp ni chuẩn thiền xin thành kính dâng lên đôi lời tri ân cảm niệm trân trọng kính mời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 thành kính dâng lên lời cảm tạ Ông người khai sáng đạo từ bi Kính bạch tôn thiền đức Hôm nay trong khung cảnh trang nghiêm gian hòa ảnh đạo lễ tri ân Toàn thể hy sinh nơi đạo tràng hương thiền chúng con Xin đốt lên nén tâm hương Hướng về hiện tiền dư tôn thiền đức Đầu thành đảnh lễ cung kính dâng lên đôi lời tri ân đạo của ngày lễ tri ân chúng con cảm nghe trong kiếp sống luân hồi niên viện từ vô thị kiếp đến nay chúng con mãi bất minh trôi theo dòng nước trần tình phiêu lưu nơi hải đảo mù cơi đắm chìm trong biển nghiệp nhưng thật diễn phúc thay cho chúng con đời này được trùng phùng tam bảo hồi ngộ minh sư lại đủ duyên tham dự vào lớp trung cấp Phật học dưới sự chỉ đạo của trung tôn giáo thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Đây chính là dấu ấn từng oai nghi giới luật không những thế sư phụ còn vì chúng con chuẩn bị từng cây viết quyển, quyển tập động viên khuyến tấn chúng con khi bị vấp ngã những hình ảnh ấy đã khắc sâu trong lòng hy sinh chúng con ngày hôm nay đây sự hy sinh cao cả và thầm lặng của sư ông và sư phụ xin cúi đầu cảm ơn và cả quý phật tử những vị bồ tát luôn hộ trì thầm lặng để ni xin chúng con có thời gian và điều kiện để hoàn thành tốt chương trình tu học dẫu cho công việc cuộc sống của quý vị có bận rộn và vất vả Bồ Đề Tâm luôn được chăm sóc tới tận Chúng con ngày một trưởng thành hơn Vững chãi hơn trên bước đường tu tập Biết lấy gì để trả hiếu ân Ân sư giáo huấn nặng vô ngần Tấm lòng thành kính xin dân cúng Gọi là bày tỏ phước thông ân Và giờ đây để bày tỏ lòng tri ân tôn kính chúng con xin phép chư tôn thiền đức Nơi chúng con dâng lên quý Ngài Trung trà tri ân, sám hối và lời phát nguyện cùng với món quà nhỏ để bày tỏ công ơn của quý Ngài đã dạy công tôn đắp, bồi dưỡng và đào tạo một thế hệ tương lai. Ân đức ấy trọn đời ghi nhớ mãi, nhớ ơn Thầy nào quản ngại gian ngọn đèn chánh pháp thấp truyền trao tạo điều kiện chúng con vào cửa đầu màu giải thoát rạng người trên chiếc áo biết lấy chi để báo đáp ông thầy hai mươi tháng mười một về ở nơi đây dân tác già được hôn ngày trụ thế để lèo lãnh con về trí tuệ đưa chúng Điều hai trọng điểm liên chùa, lá vàng tươi rụng đón mùa đông xa. Tình thầy muôn thở chữ gian, thông âm giáo dưỡng hoài ma suốt đời. Món quà tính đến hai đời, nguyện cho thầy được sống đời với con. Hiểu âm chưa đã vẹn tròn, tình thầy muôn thở sắc son nhớ hoài. Kính dân lên thầy thất trà, thờ sư trưởng đạo con lo tròn ai ơi đạo lý làm người thiếu ân trọ nghĩa về người chớ hương ngày nay đệ tử về thân món quà nhỏ bé dân lao cũng dường kính bạch quý ngài mặc dù chúng con luôn sống trong sự yêu thương chăm sóc của xưa ông nhiều sự vô tư của tuổi học trò năng lớp học năng lớp làm việc không sao tránh vội những lỗi lầm sơ hở làm các quý thầy cô giáo và chư thân thì đức buồn lòng chúng con xin thành tâm sa tạ đến quý chư tôn hòa thượng chư đại đức giáo thọ sư cùng quý thầy cô giáo ngưỡng công trên quý ngài từ bi lượng thứ cho chúng con và chúng con xin phát nguyện sẽ chuyên tâm luyện trí phúc luyện tâm trì giới hạnh sống tốt đời đẹp đạo xứng đáng là nàng thích tử như lai sông núi dẫu hoa có đội dời nhân tình thầy ngoại chẳng hề chơi tình thương dịu dắt đàn không dài vượng hướng tương lai đẹp sáng ngời kim môn trội nhiệt hoan ca mừng ngày nhà giáo chết hòa khắp nơi chúng con cung đời tri ân thầy giáo đời đời con quên ân hướng đạo trọn đời xin ghi dạ nghĩa tâm sư muôn kiếp khó đáp đền chính bạch chư môn việt đức lại thắp lên những ngọn nến hoa và các bánh kem để chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.